chào quý vị và các bạn và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với mẫu xe Nissan Sunny Một cô gái ờ, U4050 thì ờ, hiện nay đã được ờ, thay đổi một chút Biến thành cô gái đang đứng bên cạnh đây Cô gái này chắc là U20 hay 25 gì đấy Phải nói là những cái thay đổi thiết kế rất đáng giá Mà các bạn có thể thấy ngay ở phần đầu xe Vẫn áp dụng cái ngôn ngữ thiết kế V-Motion của Nissan đây, Cái cụm lưới tản nhiệt đã được làm to và có cái sự cách điệu ở hai bên Đặc biệt là cái phần ốp của cản dưới đây đã được thay đổi trông thể thao hơn cá tính hơn với cái đường viền à, chỉ đỏ wow và hốc đèn sương mù ở phía dưới còn được trang bị thêm một cái đèn led giải đèn led định vị ban ngày phần đèn pha thì vẫn là bóng halogen thôi nhưng mà đã được thiết kế sách hơn sang hai bên trông có phần cá tính hơn hẳn đúng không ạ đương nhiên rồi một cô gái uh, chuyển từ uh, U40 50 lên hai mấy thì à, phải khác nhé à, chúng ta sẽ cùng đi sang uh, phần hông xe các bạn có thể thấy ngay cái dòng chữ ở trên cái bụng này Sunny Q Series Một phiên bản mới của Nissan Sunny Phần uh, la răng cũng đã được thay đổi một chút Không còn cái kiểu uh, la răng cổ điển như trước đây nữa Và la răng này thì uh, xe được trang bị là 15 inch Với cái thông số lốp là 185 ngạch 65 Ở bên đây, uh, bên hông phần hông xe đây Cũng được làm một cái tầm phần ốp ở phía dưới Kéo dài từ uh, cửa trước cho tới cửa sau Cũng cái phần cách điệu uh, được sơn màu màu ghi và cái đường viền chỉ đỏ rõ ràng là nếu như trước đây Sunny ở phần ờ, hông xe cho chúng ta cái sự đơn giản mộc mạc thì nay <laughs> đã được thêm thắt vào những cái chi tiết những cái trang bị trẻ hóa hơn rất nhiều tay nắm cửa chrome rồi đấy ạ có cả nút bấm ở đây nút bấm này thì chúng ta sử dụng để đóng và mở khóa của xe mời các bạn tiến tiếp ra phần đuôi xe ạ đuôi xe của Nissan Sunny nay có những gì cánh gió ở trên nắp cốp rồi à, ốp chrome ở đây với logo Nissan mọi thứ đều được làm mới và trang bị thêm giúp cho Sunny uh, xinh gái hơn phần nào đó phiên bản XV Premium ạ tất cả những cái phần uh, ốp chrome này đã làm cho cái phần đuôi xe của Sunny nổi bật hơn ở phía Cỗ ở phía dưới của cái, cái phần cản sau này thì à, như chúng ta thấy đã có được cái à, sự xuất hiện của cái tấm ốp cũng giống như ở cái phần à, cản trước màu ghi và đường chỉ viền màu đỏ hai bên này là à, cái này là nếu như trên những cái mẫu xe thể thao thì nó là lỗ ra của ống xả đường ra của ống xả nhưng mà trên Sunny thì ống xả ở dưới này cơ nên là đây có một cái phần ốp đây ống xả Sunny đây và wow, một mẫu xe ở cái phân khúc uh, sedan uh, hạng B thì uh, Nissan Sunny cũng có những cái cánh khe hướng gió ở phía sau đây các bạn có thể thấy rất rõ cái điểm này hơi bị hay luôn Bây giờ có lẽ chúng ta sẽ tiến vào không gian nội thất của mẫu xe này xem uh, bản Q Series được thay đổi những cái gì ạ vâng, Một cô gái không những được thay đổi ở phần ngoại thất mà phần nội thất Phần nội thất bên trong cũng được thay đổi các bạn ạ con con thấy sao về xe này có đẹp không vâng và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến vào không gian nội thất của Nissan Sunny như các bạn thấy là cái điểm thay đổi đầu tiên có lẽ chính là cái cụm điều khiển điều hòa này Trước đây là cái núm rất là thô vặn cạch cạch cạch cạch cạch cạch, cạch ở đây rồi gạt gạt gạt gạt các kiểu các thứ nhưng mà bây giờ thì đã được lên là tự động rồi ạ. Chúng ta bấm ở đây nó nhẹ nhàng hơn ạ. Vâng, một mẫu xe mà rộng rãi nhất phân khúc nhưng mà lại không cải tiến những cái trang bị như thế này thì quả thật là hơi tiếc đúng không ạ và thay cho cái đầu à, radio trước đây vặn vặn thì hiện nay là chúng ta đã được chấm chấm chấm chấm cảm ứng và theo như Nissan nó công bố thì cái phần à, màn hình cảm ứng mới của Sunny này được à, thiết kế và trang bị thêm cả cái tính năng kết nối Bluetooth này rồi đàm thoại rảnh tay này rồi radio này rồi nghe nhạc này rồi chúng ta có thể kết nối uh, sử dụng mạng qua điện thoại di động smartphone nhưng mà cái vô lăng vô lăng thì đã được thiết kế đẹp hơn một chút nhưng mà nói chung là những cái vô lăng của các mẫu xe Nissan thì ờ, luôn luôn được thiết kế ờ, đơn giản và chưa được tinh tế màn hình cái phần đồng hồ này cũng vậy đã có một cái màn hình nho nhỏ ở chính giữa để hiển thị những cái thông số cơ bản của xe hai bên thì vẫn là hai cái đồng hồ dạng cơ analog thôi nhưng mà rất là to rõ ràng chúng ta quan sát rất dễ cần số thì à, cái thiết kế cần số này thì vẫn được giữ nguyên cái cần này thì chắc là của các anh đàn ông thế cho nên là chị em phụ nữ là không thay đổi vẫn to như thế vẫn ờ, tròn tròn như vậy và xe thì ờ, có trang bị ờ, cả số 2 và số 1 để giúp chúng ta đổ đèo xuống dốc được an toàn hơn phanh tay phanh tay thì phanh tay thì không có cái phần da bọc ở đây nên là khi mà các bạn sử dụng một thời gian các bạn cũng lưu ý là rất hay bị lọt những bụi bẩn vào trong khe này, khó vệ sinh. Ghế thì ghế được bọc da. Ghế bọc da màu ghi. Ghế bọc da thì khi mà sờ vào cái chất liệu da này thì ờ, tôi thấy nó ở mức ổn. Được. Không phải là đến mức quá tệ. Nhưng mà đối với một mẫu xe giá rẻ và trong phân khúc như này thì ờ, cái da này là tôi thấy khá ổn đấy ạ. Không có bệ tì tay. À có bệ tì tay nhưng mà bằng nhựa hơi cứng một chút hơi đau cái này mà tì vào đây lâu thì đau lắm mà chúng ta ngồi chúng ta cũng không thể vặn người để tì như này được hy vọng là sắp tới ờ, bản quy series này sẽ được ờ, chăm chút hơn cái bệ tì tay sẽ là một cái điểm cộng rất lớn cho những cái mẫu xe trong phân khúc của phân khúc gương thì ờ, vẫn là chỉnh cơ thôi bây giờ có lẽ chúng ta ra hàng ghế thứ hai thôi nhỉ quá rộng đúng là một mẫu xe có cái hàng ghế thứ hai rộng nhất phân khúc của khác tôi bay người từ ngoài và cũng vẫn vừa và ghế thứ hai thì cũng ờ, với Sunny là những thiết kế đơn giản thôi hai cửa gió điều hòa như trước đây đây là một điểm cộng ở trong cái xe trong tất cả các cái xe trong khu phân khúc rồi và cửa gió điều hòa thật sự thì làm không được tinh tế cho lắm chúng ta cũng không thể phủ nhận cái điều này được ở đây có chỉnh nút gió như các bạn cũng đầy đủ đấy chứ đúng không ờ, chỗ ngồi thì rộng rãi da ghế thì ở mức được bệ tì tay ui bệ tì tay to da mềm ấn lún lún luôn dạ vâng